thì mới thấy cái bóng sượt ngang qua luôn cái bóng sượt ngang qua đây nè mọi người không biết là camera có ghi lại được hay không không biết có con gì chạy xuống không biết có con gì chạy xuống là đuối luôn á kỹ tá lại người nuôi con luôn á vô đây mà tưởng tượng thử nghĩ những câu chuyện mà những câu chuyện kinh dị vô đây là sợ lắm á Mến chào cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì lời nói đầu tiên TBL xin gửi đến mọi người là lời chúc sức khỏe nhất Chân thành nhất đối với à, tất cả mọi người Và lời nói thứ hai là à, TBL à, muốn mọi người một cái đăng ký hoàn toàn miễn phí để nhận thêm những cái clip mới nhất của TBL và cho một like chúng ta sẽ à, tiếp tục à, hành trình rong ruổi khám phá đồng hành cùng với à, TBL đến với những cái thước phim hết sức chân thật về những cái khách sạn hon, biệt thự hon bỏ rơi, bỏ hon ở trong cái rừng cây luôn mọi người đây trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những cái ngôi biệt thự hon, khách sạn hon thì TBL vô tình tìm thấy một cái căn khách sạn cực kỳ lớn luôn bỏ hoang ngay giữa một cái rừng cây như thế này là mọi người đó ngôi khách sạn đó bỏ hoang giữa một cái rừng cây rất là lớn rất là bự luôn rừng cây này cũng cổ thụ lắm á ha có nhiều gốc cây bự lắm thì à, kìa có một gốc cây nữa ế luôn mọi người cả bên phía kỳ, gốc cây rất là bự luôn thì à, mời mọi người hãy à, cùng à, khám phá xem căn biệt thự này có những cái bí ẩn ly kỳ rùng rợn nào bên trong hay không nha hay là đơn thuần chỉ là những cái kiến trúc cổ xưa nha mọi người thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phía bên trong ừ. mất hồn ở đây rừng rậm rạp sợ rắn lắm mọi người không chúng ta sẽ tiến tới Hôm đây mũi quá trời mọi người à. ừ, Mũi nè Quá trời luôn Vậy giống như trong rừng mà Mũi rất là mũi luôn Mũi răng, mũi gì tùm lum hết Nó cắn Vô nó luộc Mọi người xem nè Những cái tán cây rậm rạp Vô cùng ớn luôn thêm cả nhà những cái tán cây nè mọi người Chị phủ hết Cả một khu này luôn Không hiểu sao mà có một cái biệt thự giữa rừng này không biết nữa Wow Nghe tiếng động vậy mọi người Cảm giác rất là ớn luôn mình sẽ à, nói chuyện nhỏ nhỏ một xíu kiểu đánh động những cái gì bên trong á thì cái độ nguy hiểm nó sẽ tăng lên ở đây có những cái tiếng vô cùng lạ luôn mọi người rừng cây nè wow. rất là nhiều mũi luôn mọi người ạ ơi camera nó mới có cái chớp trắng gì á không biết là mọi người có thấy không để về nhà tbl mở lên thử à nó trắng hết cái màn hình luôn thì video sẽ à, tiếp cận một cách rất là nhẹ nhàng luôn những cái à, cánh cửa còn nguyên luôn nha mọi người không biết đó là loại gỗ tốt hay sao mà từ cái thời rất xa xưa rồi mà còn nguyên luôn còn phía bên đây là cái à, hồ chứa nước nghe có tiếng chuột kêu ở trong đó mọi người cái ngôi biệt thự này theo cái kiểu kiến trúc giống như vậy mọi người thì nó rất là mát luôn nha mọi người chia nắng chia mưa cảm giác uh... giờ vô đây một mình cái tiếng gì nó cũng làm mình kích thích hết mọi người giờ mình sẽ à, bước từ từ vào con kiến vàng nói vô đây là bị kiến cắn trong đây nè mọi người kiểu rất là ớn lạnh luôn wow. rất là ghê rợn luôn mọi người cảm giác sợ hãi nó dâng trào thật là ớn lạnh và hải hùng ghê quá rất là ớn luôn không biết mọi người có nghe được cái tiếng cưa máy khai thác gỗ ở trong cái khu rừng này hay không khu rừng này người ta đang khai thác gỗ ngoài kia có một cái cây rất là bự bự luôn kìa to ế luôn chắc cũng phải hai ba người ôm nhưng mà rất là rậm luôn tv không tiện đâu đó sợ rắn á mọi người phía bên trong này thì có một cái chiếu nè mọi người không biết là chiếu này để người phụ gia cư ở hay là sao đây không biết còn gói luôn nè và những cái à, ra nguyên giường luôn mọi người còn một đống giường luôn đây đây là những cái xô chứng tỏ có người vô gia cư đang ở đây và nó đóng tơ nhựa nè mọi người thì chứng tỏ là họ đã không ở đây một thời gian cho nên mạng nhện mới đóng à không biết mọi người thấy không biết và trong đây còn nguyên những cái giường Gỗ quý nha mọi người Giường nhỏ nhỏ mà Nhưng mà gỗ này là rất là quý nè Gỗ này nhìn vô là biết chắc quý mệt không chứng tỏ ở đây có thể là một một nguyên cả một gia đình ờ. vô đây mà tưởng tượng thử nghĩ những câu chuyện mà những câu chuyện kinh dị vô đây là sợ lắm á cảm giác nó có cái áp lực á mọi người cái sự nguy hiểm gì nó nằm rình rập bên trong này hay không đó rất là sợ luôn đây có nhang có nhang cả nhà vô trong này mà tưởng tượng những cái bộ phim kinh dị á không biết như thế nào luôn á, wow. tự nhiên cái à, tất cả các giác quen của mình đó, nó cảm giác giống như nó nó nhạy với những cái âm thanh đó. vô trong đây á rất là sợ luôn những cái tiếng động dù là nhỏ nhất bây giờ mình sẽ lên tầng trên nhà mình ngồi không biết có con gì chạy xuống biết có con gì chạy xuống là đuối luôn á tám lại người nuôi con luôn thấy mọi người bên đây là cái gì nè giống như cái cánh bản lề cái cánh cửa để ngăn cái lầu này lại không cho người xuống và bây giờ trên đó có những tiếng rơi chạm trán với lại bác sĩ thì sao vậy hoặc là những cái tên trộm hoặc tên cướp có thể lẩn tránh trong các nhà hông như cái vụ ờ, túng khỉ á mọi người thì cực kỳ là nguy hiểm luôn nha cái vụ mà túng khỉ mà hoặc là triệu quân sự chẳng hạn mà lẫn náo ở trong này nhất là những người có khả năng chiến đấu và có vũ khí đặc biệt là tàu phạm nha ở trong này mà mình vô là nó xác định luôn cực kỳ nguy hiểm luôn nha mọi người thì giờ mới thấy cái bóng sượt ngang qua luôn cái bóng sượt ngang qua đây nè mọi người không biết là camera có ghi lại được hay không ở bên ở bên ngoài máy cưa khai thác khai thác gỗ rất là lớn luôn không biết là mọi người có nghe hay không những cái cánh cửa này còn y nguyên luôn chắc có lẽ ở đây là gần rừng hoặc là trong khu vực rừng cho nên người ta không có để ý nhiều tới những cái cánh cửa này giống như là ở dưới miền xuôi mình hình như những cái bộ phim kinh dị là người ta ớn nhất là vô những cái khu nhà vệ sinh vô trong đây một chút xíu mà sao tìm yêu căng thẳng cái đầu óc ghê nó nặng nặng cái đầu sao mọi người đây là một cái tấm nệm nè tấm nệm mình nghĩ cái căn biệt thự này bỏ cũng lâu rồi đó nhưng mà trên 10 năm rồi đó khu vực này là cầu thang đi lên nó có một cái khung thành chút xíu à trẻ em nó cũng có thể đi xuống được à, leo qua đây nguy hiểm nha cái, cái kết trú cứu này à. trẻ em nhỏ nhỏ mà không biết leo xuống đây là nguy hiểm nha vẫn còn cái tấm nệm có thể là một thời gian á, là người vô gia cư á, người ta kéo gia đình người ta tới đây người ta ở một thời gian thiệt hả chứ vô đây mà nghe mấy cái tiếng trịch trịch trịch mấy cái tiếng này thấy nó hải hùng ghê à, vô đây chút xíu mà nó nóng người tuy là cái à, nhiệt độ trong phòng này á rất là mát luôn chứ không phải nóng nha mọi người nóng bên trong á giống như mình bị ốm bị bệnh hay gì đó. là nó nóng bên trong á mọi người thì bây giờ tôi yêu sẽ ờ, đi ra ngoài đây để xem cái view từ trên xuống nè mọi người đó ha cái view từ trên đây xuống nè rất là đẹp luôn đó ha nhìn ra rất là mát mẻ luôn rừng cây âm tầm đặc biệt có những cái cây cổ thụ nè mọi người cây bự ế luôn à mấy người ôm luôn á đây nè chỗ này nè chỗ này có cây bự nè dưới chỗ kia mấy cái góc nè thấy cái góc không mọi người cái gốc cây nè còn lại cái thân cây nè thân cây ế luôn đây nè đây góc cây nè đó thì bây giờ TVL sẽ đi xuống lại một vòng nữa nha mọi người hãy cùng đồng hành với tí video để đi xuống nha mọi người giờ cả nhà mình hãy à, theo chân TV đi xuống nha cả nhà đi lên thì nó cảm giác nó sợ hơn là đi xuống nhưng mà cũng không thể nào mà chủ quan được nha cả nhà tự vì đi lên thì mình không biết phía trên như thế nào còn đi xuống thì mình cũng ờ, không nên chủ quan vì nhiều khi ở dưới đi lên chẳng hạn thì ờ, TBL rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này thì đây nhìn chung là cái kiến trúc căn biệt thự này rất là đẹp luôn bên trong cũng có một chút gì về tâm linh và nó ma mị với mọi người thiệt sự căn biệt thự này làm người ta rất là tò mò để tìm hiểu bên trong nó như thế nào luôn nhìn ở bên ngoài nhìn vô rất là bí ẩn luôn mọi người thì à, chúc mọi người một à, buổi xem youtube thật là vui vẻ bên gia đình và những người bạn của mình nha TBL sẽ à, rút lui ra khỏi căn biệt thự này càng nhanh càng tốt Bye bye mọi người, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha